vòng vu lan Bến giác chiều thu ánh đạo ngàn Những ai là kẻ mang ơn nặng Đều vận lòng thành đón vu lan cứ mỗi khi những làn gió thu se lạnh thổi về, lá vàng lác đác rơi theo từng hạt mưa bay, báo hiệu một mùa vu lan nữa trở lại trên quê hương đất Việt. Lòng người con Phật cũng chẳng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha, của mẹ. Vì hiểu được công lao to lớn như trời biển ấy, nên từ ngàn đời, báo hiếu đã là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, khởi nguyên từ tinh thần tri ân và báo ân theo lời Phật dạy và noi theo gương hiếu hành của tôn giả Mục Kiền Liên, cứu mẹ thoát khỏi địa ngục khổ đau. Hơn nữa, đó còn là ngày thể hiện tình người thấm thiết trong cuộc sống nhân sinh, mang đậm văn hóa đạo đức tâm linh và lòng hiếu dưỡng của người con đối với hai đấng sinh thành. Vu Lan báo hiếu ngày nay không chỉ là nghi lễ gói gọn trong cánh cửa thiền môn mà nó còn trở thành một ngày hội chung cho tất cả tâm hồn những ai cùng hướng lòng mình về nguồn cội thiên liêng cao quý, về ân đức sinh thành, về đạo nghĩa làm người. Vu Lan còn là dịp để chúng sanh gieo trồng cội phúc, nương nhờ vào công đức tu tập của chư tôn đức Tăng Ni, an cư kiết hạ trong 3 tháng để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh về cảnh giới an lành.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 tưng bừng mùa hội bình an của người trần thế của hàng Tăng Ni. Hôm nay 24 tháng 7 năm nhâm dần nhân mùa Vu Lan báo hiếu phụ mẫu hiện tiền cũng như lục thân quý thuộc và cha mẹ nhiều đời quá vãng đạo tràng chùa Tam Bửu chúng con thành tâm thiết lễ Vu Lan báo hiếu để cho Phật tử có lòng tri ân báo hiếu chúng con thành tâm đê đầu bái thỉnh chư tôn hòa thượng chư thượng tòa đại đức tăng ni khoan hỷ quan lâm về tài trai đường để chứng minh pháp lễ cho chúng con được thừa tư công đức nam mô hoan hỷ tạc bồ tát tát Whoa.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 Tại đạo tràng chùa Tam Bảo được sự thống nhất của chư Tăng Bổn Từ và được sự thủ hộ của mười phương chư Phật và nhiệt tình của đạo tràng Phật tử. Hôm nay, ngày 24 tháng 7, Phật lịch 2566, dương lịch 2022, tại hội trường chùa Tam Bảo xin được long trọng tổ chức lễ Vu Lan Thắng Hội. Đó cũng chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay con xin được à, thay mặt ban tổ chức xin được thông qua chương trình à, Vu Lan Bố Hiếu chiều hôm nay được diễn ra như sau. Thứ nhất là cung nghinh chư tôn tịnh đức tăng quang Lâm. Thứ hai, niệm Phật cầu gia bì. Thứ ba, thông qua chương trình. Thứ tư, tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự. Thứ năm, ý nghĩa bông hồng cài áo và nghi thức cài hoa hồng. Thứ sáu, dâng lên lời tất bạch Thứ bảy, thỉnh hòa thượng đáp từ. Thứ tám, nghi thức sám tụng vô lan, cảm tạ và hồi hướng. Và thứ mười, thỉnh chư tôn tịnh đức tăng dược thực và mời toàn thể quý vị Phật tử dùng tiệc chay thân mật để cho buổi lễ được trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng, chư thượng tòa, chư đại đức tăng, quý đại trưởng, quý đại sư cùng toàn thể Phật tử đồng khởi thân niệm Phật cầu gia bị chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 khởi niệm sự Ni Phật Tháng 7 mùa thu lá rụng vàng Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan Lại một lần nữa mùa Vu Lan bố hiếu lại trở về Hôm nay tại trai đường chùa Tam Bảo Long Trọng tổ chức lễ ở Vu Lan Bố Hiếu Và chiều ngày hôm nay về tham dự lễ Vu Lan Bố Hiếu Chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thường Lãng Hạ Quỳnh Chứng minh cố vấn Ban trị sự với Hội Phật giáo Việt Nam quận 7 Viện Chủ Chùa Thiên Trúc Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Quang Thành Phó Ban trị sự kiêm trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Ban trị sự với Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Hằng Ninh trưởng Ban trị sự kiêm trưởng Ban Tăng sự với Hội Phật giáo Việt Nam quận 7 Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tâm Hoa, Phó ban văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thượng Minh Hà Nhật, Chánh thư ký Ban Hành pháp thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngày hôm nay có sự hiện diện của chư thượng tòa quý ni trưởng quý ni sư à, trụ trì các chùa tỉnh thất từ về cũng như toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử trên khắp mọi miền đất nước cũng đang hiện diện trong trái đường ngày hôm nay xin được tăng trọng nhiệt liệt giới thiệu chung Nam Mô A Di Đà Phật kính bạch chư tôn đức kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ ơn cha mẹ như trời cao biển rộng nghĩa ân sư tựa như núi thiên bồng vu lan về bao kẻ đứng người trong cài hoa thắm thêm hương đồng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 Mưa tháng bảy mưa buồn như gợi nhớ Vu Lan về con áo trắng cài hoa Hoa màu hồng hay ánh mắt mẹ cha Ôi trang chữa bao la vô giới tuyển Vu Lan đến lòng con nghe sao xuyển Nhớ ăn thăm nghĩa trọng đắng sanh thành Hạt mưa rơi như giọt lệ năm canh Đã vuông tưới cho màu xanh sức sống trên thế gian không ai tốt bằng mẹ gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ mây trời lòng lòng không phủ kín công cha tằng tạo sớm hôm mẹ nuôi con con lớn mang cả tấm thân che chở đời con ai con mẹ ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không kính bạch chư tôn đức kính thưa liệt quý vị chúng con hiểu rằng sở dĩ chúng con có được sự hiểu biết một cách sâu xa về đạo lý làm người con hiếu một người biết hướng dẫn cho song thân trên bước đường giải thoát tất cả đều nhờ vào ơn giáo dưỡng của các ngài quả thật ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng nghĩa ăn sư muôn kiếp khó đáp đền giờ đây trong mùa vu lan bảo hiểu chúng con xin cài lên áo quý ngài một hồng vàng màu tượng trưng cho sự giải thoát các em dân à, hoa cài hoa đóa hồng vàng này là tất cả lòng biết ơn của chúng con kính dâng lên quý thầy quý cô nam mô a di đà phật kính bạch chư tôn đức kính thưa quý phật tử trong giây phút thiêng liêng trọng đại này chúng con xin trân trọng cài lên áo quý vị đó hoa hồng thắm biểu tượng cho tình yêu thương của mẹ Quý vị hãy vui sướng lên đi Hãy trân trọng kính yêu gìn giữ Vì biết rằng quý vị đang còn có mẹ Đó là niềm vui Là hạnh phúc nhất trên đời Có mẹ là ta có đất trời Có tình thương lớn khắp muôn nơi Ai ơi nếu biết yêu tình mẹ Thì cõi trần gian cõi tuyệt vời Giờ đây quý vị hãy cùng chúng tôi hướng về mẹ Kính dân mẹ một bông hồng kỷ niệm Là biết bao phúc diệm của đời con Như đêm thu vằn vặt ánh chân tròn Tình của mẹ mãi sắc son muôn thuở Mùa báo hiếu bông hồng tươi thắm nở Trên áo con như hơi thở mẹ hiền Suốt cuộc đời và chung chuyên năm canh vẫn vẫn chưa yên giấc ngủ gặp cảnh nghèo mẹ bốn ba lam lũ tuổi thanh xuân chốn rượu cánh hoa tàn gió thu về eo hắt bao phu lên ông dưỡng dục cô mang chưa đáp trả Ôi lòng mẹ bao la như biển cả Như suối hiền im ả lúc trưa hè Như gió chiều nhẹ nhẹ ở cành tre Ngày đến mẹ Cảm nghe lòng tê tái Con thành kính hướng Phật tiền vọng bái Cầu màu thân được như thái kinh em mong mẹ hiền luôn tụ trụ trần gian bông hồng đỏ chứa trang niềm sung sướng và cũng tại nơi đây chúng con xin âm thầm cài đó hóa trắng lên áo những ai bất hạnh đã mất đi tình yêu thương nồng thắm của mẹ màu trắng tan thương màu hoa buồn tuổi màu cô đơn mẹ rồi là quý vị đã mất đi cả một bầu trời yêu thương vậy sen tàn rồi sang năm sen lại nở mẹ mất rồi không trở lại người ơi giữa dòng đời mất mẹ ta chơi vơi màu hoa trắng thay cho lời tâm sự chúng tôi vẫn biết rằng đời mất mẹ như tàn cây trụi lá như hoàng hôn trùm cả không gian như bầu trời mây trắng chích khăn tan như ánh sáng lụi tàn đêm đen tối phút giây này đây quý vị hãy gạt lệ buồn đau vẫn hết sanh tử trong giây phút thiêng liêng trọng đại này chúng tôi xin trân trọng cài lên áo quý vị chiếc nơ xanh biểu hiện cho tình cha sâu đậm tình mẹ bao la như biển cả Thì ân cha cũng cao tờ Thái Sơn Cha cho con trọn cuộc đời Tấm lòng cao cả thay lời dạy khuyên Tình cha nghiêm nghị thiên liêng Cho con lẽ sống giữa niềm trần gian Thu về đón lệ vu lan Nhớ ân tù phụ cô mang quý vị hãy vui sướng lên đi bởi lẽ trên áo quý vị đang được nở những chiếc hoa xanh mang đậm màu đại vương bất tận quý vị hãy bơi lội nơi biển cả tình thương ấy và hãy nên biết rằng cha còn đó là niềm tin hy vọng là bóng cây là tàn lọc che con ân sanh thành dưỡng dục tựa núi non lòng xe thắt khi chưa tròn hiếu đạo giây phút này đây chúng tôi hãy cùng xin được phép trân trọng cài lên áo quý vị đó hoa hồng nhạt sắc và chiếc nơ trắng để biểu hiện sự mất mát khi cha mẹ già vắng bóng bóng núi khuất ngàn năm tình chẳng thấy để cành hoa trên áo đấy màu tan làn gió buồn nhẹ nhẹ bao thu sang gợi nhớ mùa vu lan thắng hội vần đâu đây tiếng chuông chùa vang dội như bài kinh sám tội trước nghiêm đường con chỉ thành kính thắp nén tấm hương nguyện nói bước theo gương người hiếu đạo nam mô a di đà phật được à, thành kính niệm măng sa di ni vạn phú đã tuyên đọc ý nghĩa cây bông hồng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 Ni. Hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, nhân mùa Vu Lan báo hiếu cũng là mùa xuân của Phật giáo. Mùa chư tôn đức được tăng quan hạ lạp, mùa xá tội phong nhân. Hòa trong niềm vui chung của những người con Phật, đối vụ trước Phật thế của tôn đức, chúng con đầu thành đảnh lễ xin bách bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni Hôm nay ngày 24 tháng 7 năm nhâm dần là mùa chư tăng tự tứ cũng là mùa báo hiếu cho hàng Phật tử Việt Nam nói riêng, hầu hết tín đồ tu theo đạo Phật nói chung. Cũng chính ngày này là dòng máu hiếu đạo được phen ấm lại, là ngày chư Phật đại hoan hỷ, là ngày tượng trưng cho lòng vị tha vô biên của các vị Bồ Tát. Cũng là ngày khơi dậy sự vẻ vang của con người trong trí hiếu một kiền liên thuở xa xưa đã từng cứu thoát vong linh thân mẫu ra khỏi chốn u đồ đau khổ. Bởi thế nên đạo Phật được mệnh danh là đạo hiếu mà ban sư Đức Phật dạy người Phật. Tự phải thực hành hạnh hiếu với cha mẹ sanh tiền cũng như qua vãng trong kinh tâm địa quán có câu Ở đời mẹ hiền chịu thay con, mười chúng cư mang luôn chịu khổ. Đôi năm dục lạc tình không đắm, tùy thời ăn uống cũng trung đồng ngày đêm canh cánh lòng thương xót đi đứng nằm ngồi chịu khổ đau đến kỳ mãn nguyệt xanh con dại đau nợ gươm đau xé ruột gan mê mẩn đông tây không phân biệt khắp thân đau nhức khó nhẫn kham hoặc nhân sân nạn phải từ trần sáu thân quyến thuộc đều bi não các khổ như vậy chị vì con Thật vậy, Đức Như Lai biết ăn, ân thì trả ân Và báo ân phải trải qua vô số kiếp khôn lường Hiếu thật mẹ cha, Đức Phật dạy Cha mẹ sinh con 10 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm Dạy con nghề làm ăn Cha mẹ lợi ruộng phúc cho các con vậy Vì trót đã mang nặng dòng máu hiếu đạo Một thâm ân cực kỳ sâu rộng ấy nên Phật tử chúng con chẳng nài khó nhọc, không nể tốn hao đối với ngày Phật sự lịch sử trong trọng đại và ý nghĩa cao cả này. Thể theo tấm gương đại hiếu của Đức Mục Hiền Liên, y lời Phật dạy sắm sửa trai nguyên, phẩm vật tịnh tài, dâng lên cúng dường tam bảo trong đại lễ Vu Lan Thắng Hội này. Ngưỡng mong chư tôn đức, từ bi, lân mẫn chúng và nạp thọ cho toàn thể Phật tử chúng con được trượng thừa công đức, và chú nguyện cho phụ mẫu hiện tiền được thăng long phước thọ. Cha mẹ nhiều đời cũng như quá cố, chư hương linh cửu huyền thất tổ của chúng con được siêu sanh lạc quốc và cầu nguyện quốc gia thịnh trị, bá tánh an hòa, an bình hữu kiểu, nhân dân an cư lạc nghiệp. Chúng con kính chúc trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, sau ba tháng an cư phước trí trang nghiêm chúng sanh dị độ phật sự viên thành nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát kính lạy tăng người thừa chí cả thầy thế tôn truyền bá đạo màu tỳ duyên hóa độ vô cầu làm thầy mô phạm dẫn hàng chúng sanh vừa rồi là lời tất bạch chí thành chí kính của đại diện Phật tử chùa tâm Bự dâng lên nhân mùa Vu Lan báo hiếu để cho buổi lễ được trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con xin được năm vấp sắc đắc kiền thỉnh, hòa thường thích lãng huỳnh, chứng minh cố vấn ban điều sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 viện chủ chùa Thiên Trúc từ bi hoan hỷ ban bố đầu từ cho chúng con được ăn triêm công đức Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa Thượng tọa Quan Thạnh, quỹ viên Hội đồng trị sự, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trưởng ban giáo dục Tăng Ni Kính thưa Thượng tọa Thích Hoàng Ninh Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 Kính thưa Thượng tọa Thích An Định trụ trì chùa Tâm Bửu và toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay tôi được thừa quý nhiệm của chư tôn hòa thượng chư thượng tọa quý ni trưởng quý ni sư chư tôn đức tăng ni có đôi lời trong buổi lễ cúng dường hôm nay kính thưa quý lục vị xuyên qua lời tắc bạch vừa rồi tất cả quý vị gói trọn tâm tư với tác giả chí thành bày tỏ lòng hiếu kính của mình nhớ lại công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và ông bà đây là cơ duyên chùa tam bửu tổ chức lễ vu lan và cúng dường cha tăng để cho phật tử có điều kiện hướng về tam bảo để phát nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ cha mẹ quá vãng được thừa ăn công đức mà siêu sanh tịnh độ kính thưa quý vị trong kinh thi có câu phụ hề sanh ngã mẫu hề cúc ngã ai ai phụ mẫu sinh ngã cù lao dục đáo chi đức gọi thiên võng cực nghĩa là cha sinh ta mẹ nuôi ta thương thai cha mẹ sinh ta khó nhọc muốn trả ơn đức như trời cao chẳng cùng thật vậy mẹ thì chín tháng cưu mang ba năm ẩm bỏng chỗ ước mẹ nằm khô ráo phần con Sinh vào gia đình khó khăn Cha phải ngược bát xuôi nam Mua tổ bán tặng Đổi từng chán cơm manh áo để nuôi con Dù hoàn cảnh khổ cực đến đâu Cha mẹ cũng không bao giờ than vãn Chỉ mong sao cho con khôn lớn và trưởng thành Hữu dụng cho đời về sau Và được thành nhân chi mỹ đó là ước nguyện của cha mẹ nhưng rồi ngày tháng buông trôi theo dòng thời gian vô thường cha mẹ chăn mỗi gối mòn rồi cũng giả từ dương thế trên cuộc đời này sang vào thế giới hư vô để lại cho chúng ta một niềm thương nhớ vô hạn và để lại cho ta một kỷ niệm mất mát lớn lao nhất của cuộc đời và cũng là mất mát hai kỳ quan vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng ta và cũng kể từ đó chúng ta không còn những niềm an ủi vô biên cho nên tất cả quý Phật tử hôm nay được Thụy Duyên nhân mùa Vu Lan Bố Hiếu tập trung về tại chùa Tam Bửu để phát cúng dường lễ Vu Lan là báo hiếu, tôi xin nhắc lại cho quý vị năm điều sau đây. Thứ nhất là tri các kỳ kính, dưỡng các kỳ lạc, bệnh tác kỳ ưu, tan tác kỳ thì ưu tế tác kỳ nghiêm, nghĩa là khi cha mẹ còn hiện tiền thì phải kính lòng hết lòng kính yêu cha mẹ khi nuôi dưỡng cha mẹ và hết lòng vui vẻ khi cha mẹ đau ốm và hết lòng lo chạy chữa thuốc thang khi cha mẹ qua đời và hết lòng thương xót khi tế tự và hết lòng trang nghiêm nếu bổn phận làm con được nam điều ấy mới gọi là người con hiếu thời cha mẹ mùa vu lan về cũng đánh dấu sự bước ngoặt của người Phật tử tại gia trong khoảng thời gian một năm hoặc là thời gian vừa qua tất cả quý vị sẽ ôn lại chính bản thân mình đã báo đáp phần nào công ơn sinh thành dưỡng dục đối với ông bà cha mẹ đã trọn niềm hiếu thảo chưa có chu toàn trách nhiệm của người con người cháu đối với cha mẹ chưa nếu trường hợp đâu lại đó chúng ta thấy còn khuyết điểm chúng ta thấy còn chưa trọn với bổn phận làm con thì quý vị cố gắng làm sao tốt hơn nữa và làm sao thể hiện tinh thần báo hiếu cho trọn vẹn khi cha mẹ còn tại thế và khi cha mẹ qua đời ông bà cha mẹ phải hết lòng hướng về tam bảo mà phát huy lòng phát nguyện của mình để cầu nguyện cha ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc quá cố được thừa ăn công đức mà siêu sanh tịnh độ cho nên mùa vu lan cũng là nhắc nhở cho các vị báo hiếu có hai vấn đề mà các vị phải ghi nhớ một là tinh thần nếu cha mẹ chưa quy y tam bảo chưa làm điều thiện thì hướng dẫn cho cha mẹ làm điều thiện chưa quy y tam bảo dẫn cho cha mẹ quy y tam bảo để cha mẹ có được hành trang đông đầy cho phước duyên thù thắng mai sau và nuôi cha mẹ tùy duyên hoàn cảnh gia đình giàu hay nghèo mà phải hết lòng phụng dưỡng khi đau ốm cũng như thuốc mang cũng như ăn uống phải hết lòng đối với cha mẹ hiện tại chứ không để rồi qua đời lúc đó chúng ta phải hối tiếc và chúng ta mới lo tròn chịu cho nên vu lan là nhắc nhở lại tất cả hàng phật tử phải ghi nhớ lại công ơn sinh thành trong môn một đó hôm nay nhân mùa vu lan vô hiếu tại chùa tam bửu tổ chức lễ vu lan để cho phật tử hướng về tam bảo mà phát huy để đền đáp một phần nào công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ nói giảng chư tôn đức chư khâm khang và nộp thọ lễ cúng dường và nguyện cầu hồng ăn tam bảo gia hộ cho tất cả nam nữ phật tử hiện tiền phước huệ thanh long bồ đề tâm trăng trưởng và cũng hồi hướng công đức này cho cha mẹ hiện tại của quý vị và thân bằng quý thuộc của quý vị được ăn chim lợi lạc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 chúng con nguyện y giáo phụng hành và còn diễn và hòa thượng chứng minh còn diễn giải cho con hiểu về ân cha và nghĩa mẹ nhân mùa vũ lan bố hiếu một lần nữa chúng con không biết làm gì hơn nguyện trên hồng ân tâm bảo luôn luôn với hộ quý hòa thượng chư thượng tòa chư đại đức tăng quý ni trưởng quý ni sư được pháp thể khinh an chúng sanh dị độ phật sự luôn được viên thành và chúng con xin được đạo thành đảnh lễ cúng dường tam bái Tiếp theo là phần thực hiện nghi thức sám vu la, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa thích giải hoàng sẽ dẫn nghi thức tùng sám chiều hôm nay. Hãy chỉ đọc Phật thành kính cung thỉnh thượng tọa. Kiếm lô udang ngại hẹn hai trăm tăng ai gặp hội vũ lăng pháp vũ uy hoàng hương đền lễ như nghĩa tăng trên hãy con đến trưởng thành mày dạy gian khổ hay bại nam nhu bồ chín tháng cứu mạng không ngược lõ toàn ngồi nà đầy đủ cải có công gian chẳng ban già vàng ranh nhai lam lộ quyết cùng hoàng vụ vần đầu núi con vương tròn đem đường ông đạo đệ tử ăn trâu dựa bào hộ phần kém hàng vợ nại quỳ trước đại sang dị thành cùng kinh Trạng thanh thời nhớ tăng bảo trang em Hoàng thừa Phật Pháp Hoàng hiện tam thiên Đại đủ thiện duyên Vũ lòng lặng mặn hồ niệm cho Kiếp cha mà chúng con đêm dọn mưa pháp mãi con tại thế hải thăng tâm yên ổn phát nguyện tu lìa đã qua đời ai ác đạo xa lìa trong thành mà ông ca đỡ như lai khâm gọi hơi không từ bi gia hồ ai nam mô đại hiệu một kiện liên bồ tát ngài nam mô đại hiệu liên bồ tạng ái nam mô đại hiếu môn kiền liên bồ tạng ái nam mô đại hiếu môn kiền liên bồ tạng ái nam mô đại hiếu môn kiền liên bồ tạng ái nam mô Kiền liên Bồ Tát Ngài Nam Mô Đại Hiếu Mộng Kiền liên Bồ Tát

Hiện na nguyện đăng đi huệ chân minh liệu vô nguyện từ chương tất tiêu trừ tây tây thượng anh bồ tát đạo nguyện sanh tây vương tịnh đồ trung mế cường liên qua vi phù màu quả khai Ngộ ra nhai băng tối Bồ Tát vi bằng lửa Nguyên dị từ công đức bồ cạp hư nhất thiên ngã đang giữ chúng sanh Giai cộng thành Phật ngài đạo Nam Mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật Phục nguyện vô làng chánh giáo tự tứ giai thẳng một liền ai khẳng cứu từ thân chư phật đại oai thoát ngạ khổ đại đạo tràng tam bửu tự ngự kiềm tuế thứ nhâm dần điện thất hoặc nhị thập tứ nhật nhật làm giải chế tuần ngộ trung nguyên chánh minh vũ địa quan xá tội chi kỳ Ê một liên tôn giả độ thắng chi nhật Đệ tử trụ trì tỳ kheo thích an định hiệp chư tăng chúng đẳng cặp nam nữ Phật tử đăng đăng Thành tâm tịnh khiết trai đàn tu thiết trai diện tiền cung tích ca điều ngự thứ cung tịnh tổ bổn sự linh sơn hội thượng vô lượng thánh hiền cực lạc tịnh ban thị chung thư à, thịnh hiện tiền chữ tôn tịnh đức phạm sát tăng à, và nhị bộ tiểu vô tịnh làm ân à, cung dân thiềm đạp thở công đức hồi hướng thượng chúc Phật Nhật Tam Quy Pháp Luân Thường Chuyển phong điều vũ thuận quốc thế dân an gia gia vô cơ cản trị nghiêu sư sư hưởng thái bình thành trị đàn à, tiếng thi tàn ít phước điền pháp giới nhận thiên tề thành phật đạo thư nguyện hồi hướng à, triều tiến trường linh ghi danh kỳ siêu tùng sai nhất nhật chí vũ kim nhật trường thừa công đức lực thác quá siêu sanh phổ dẫn âm thiêu dương thành pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình giai cộng thành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 mà quý ngài trong mùa này Phật sự đa đoan cũng như trời mưa mà quý vị vẫn thăng lâm về đây để trợ duyên cho chúng con cùng với nam nữ Phật tử trên bước đường hoành hành đạo và học đạo chúng con rất lấy lòng cảm kính và việc tiếp đón của chúng con cũng không sao tránh khỏi phần sơ suốt kính bạch chư tôn đức cho chúng con vài phút để cảm niệm công ơn quý đạo hữu Phật tử Kính thưa cụ bà Nguyễn Thị Hường Pháp danh Diệu Hành là một Phật tử thuần thành Để trợ duyên cho chúng con trên bước đường thành Pháp tại Tam Bủ này Kính thưa quý đạo hữu Phật tử nam nữ thân thương Vì muốn báo đáp thăm ăn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền cũng như quá vãng Mà mùa Vu Lan báo hiếu này Mặc dầu quý vị đã cùng tháp tùng rất nhiều chùa. Hôm nay là ngày Chủ nhật cuối tuần của cuối tháng 7. Quý vị vẫn hoan hỷ về nơi ngôi chùa Tam Bửu chật hẹp này mà quý vị vẫn hết lòng à, cùng với chư tăng bổn từ để làm tròn bổn sự hiếu đạo. Chúng tôi nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho quý vị cùng với toàn thể thân bằng quý thuộc luôn được thân cường tráng kiện mạng vị bình an tiêu tai tiêu nạn bình tiêu trừ và nguyện đem công đức này hồi hướng cho cửu quyền thất tổ cũng như à, hiện tiền phụ mẫu được tăng long phước tọ cửu quyền thất tổ và cha mẹ nhiều đời của quý vị được nương công đức lành này mà siêu sanh tịnh độ và hướng lòng lên chư tôn đức chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật luôn gia hộ cho quý ngài mùa Vu Lan hiếu hạnh này được tròn đầy pháp lạc xin chư tôn đức từ bi hoan hỷ những việc thiếu sót của chúng con và cho chúng con được sinh tam bãi cúng dường nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chỗ đạo a di đà phật cung thỉnh chư tôn đức dự thượng